Thủ tướng Điền Hóa Tốc yêu cầu Thống đốc Ngân hàng chỉ đạo cung ứng vốn cho nền kinh tế. Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo rà soát, tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư địa chủ động, giảm lãi suất cho vay, chia sẻ giúp đỡ người dân, doanh nghiệp. Ngày 12 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện hỏa tốc gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng về cung ứng tín dụng cho nền kinh tế. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Thống đốc có các biện pháp kịp thời, hiệu quả, chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét, đẩy nhanh tiến độ, triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 31 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chương trình, ra soát, tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư địa chủ động giảm lãi suất cho vay, chia sẻ hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp cùng vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Từ đó góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội và góp phần xây dựng hệ thống ngân hàng hoạt động công khai, minh bạch, an toàn, lành mạnh và bền vững. Cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế như tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu, xây dựng khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia. Cùng với đó, đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý nhà nước, chống sở hữu chéo, các hoạt động không lành mạnh, không đúng hướng, trục lợi chính sách. Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo cơ quan, thanh tra giám sát ngân hàng trước ngày 20 tháng 12 năm 2022 để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình hiện nay. Trước đó vào ngày 4 tháng 12, Thủ tướng đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng tiến hành rà soát, phân loại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động hiệu quả, lành mạnh, an toàn, bền vững, nghiên cứu và thực hiện ngay việc nâng hạn mức tín dụng phù hợp, hiệu quả. Ngay sau đó, tối ngày 5 tháng 12, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5 đến 2% cho toàn bộ hệ thống các tổ chức tín dụng. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản Tri thức cho thịnh vượng vững bền